Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Vì sao báo nhà nước nói thông tin xấu độc chống phá nhà nước và đại hội đảng tăng cao. Trong khi công tác chuẩn bị đại hội đang được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, công phu với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cũng thấy xuất hiện tần suất và ngày càng nhiều những thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống phá sự kiện chính trị trọng đại này. Đó là một trong những câu được trích nguyên văn từ bài trang tờ báo An ninh Thủ đô với tựa đề Thâm hiểm thủ đoạn chống phá công tác nhân sự đại hội đảng. Đây là hình ảnh chụp màn hình bài báo An ninh Thủ đô. Thâm hiểm thủ đoạn chống phá công tác nhân sự của đảng. Nhận định này không mới nhưng đúng với mục tiêu gọi là chống diễn biến hòa bình mà những tờ báo như Công an Nhân dân hoặc An ninh Thủ đô thường lập đi lập lại mỗi khi có sự kiện quan trọng nào đó của Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà báo tự do Nguyễn Vũ Bình, cựu phóng viên tạp chí Cộng sản đã nói như sau. Đấy là công việc thường xuyên nhưng so với những năm trước khi đại hội diễn ra khoảng độ mấy tháng thì công tác nhân sự đã chốt xong hết rồi. Đặc biệt lần này nhân sự chưa chốt xong, nhân sự Bộ Chính trị cũng chưa chốt được. Đâm ra vì lẽ đó mà những tiếng nói phản biện người ta phân tích về những đấu đá phe phái trong sự chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 13 này. Cho nên báo chí quốc doanh phản ứng lại Báo an ninh thủ đô thì cho rằng có những thông tin xấu độc, vu khống, bịa đặt về công tác nhân sự của Đại hội Đảng. Đây là công tác vô cùng hệ trọng, đang được thực hiện nhưng bị tung tin thất thiệt như nhân sự Đại hội Đảng đã được sắp xếp xong và bầu bán chỉ là hình thức, cho đến nói xấu, đặt điều, vu khống về vị lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ. Đặc biệt là thủ đoạn dựng lên các câu chuyện về phe cánh triệt hạ lẫn nhau. Theo nhà báo tự do Nguyễn Vũ Bình, Lời lẽ vừa cũ kỹ vừa hàn học như vậy cho thấy cái không chuyên của một tờ báo giữ nhiệm vụ tuyên truyền cho Đảng. Chủ quan thì họ chẳng có gì để nói nữa. Những người phản biện, những người nêu ra sự thật về việc lựa chọn nhân sự, đấu đá, phe cánh các thứ là người ta chỉ đưa thông tin mà thôi, chứ người ta không bình luận là có đại hội có thành công hay không. Lần này không bầu được cán bộ chủ chốt hay không bầu được Bộ Chính trị. Báo Quốc doanh cứ vẽ ra mưu nọ âm mưu kia cho người ta rồi bảo người ta thất bại. Đây là hình ảnh bài báo điện tử của Đài truyền hình Việt Nam với tựa đề Ngăn chặn thông tin xấu độc trước Đại hội Đảng. Ông Nguyễn Hữu Vinh, hiện là quyền chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng mọi lời cáo buộc gắn ghép trước sau không đổi trên một tờ báo lề phải vốn đã có ít người đọc thì càng không thể thuyết phục được ai trong lúc này. Ông nói, ngô nghề, bịa đặt, ngớ ngẩn, bài báo vừa rồi giống như bản báo cáo thành tích Tại sao một đảng được gọi là trí tuệ của nhân loại, khoa học của mọi khoa học, rồi là đảng của dân tộc, của nhân dân, là đạo đức, là văn minh mà lại có hành động thù địch như vậy? Tổng kết thì đây là một bản báo cáo thành tích nhằm củng cố địa vị và vai trò đè đầu cưỡi cổ nhân dân và vai trò cai trị của mình. Riêng tính từ đầu năm đến nay, báo An ninh Thủ đô cho biết công an đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác xử lý trên 2.500 trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin với nhiều mức độ khác nhau. Việc xử lý hình sự đã được thực hiện đối với 100 đối tượng, việc xử lý hành chính với gần 800 đối tượng. An ninh Việt Nam cũng đã vô hiệu hóa trên 1.600 đối tượng chống phá, gỡ bỏ hàng ngàn bài viết, video clip có nội dung xấu độc. Báo còn cho hay cơ quan chức năng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông thường xuyên yêu cầu và đề nghị các nền tảng cung cấp thông tin xuyên biên giới như Coker hoặc là Facebook phải chủ động ra soát phát hiện các kênh video có nội dung xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc để ngăn chặn và gỡ bỏ. Đây là một trong những hành động vi phạm tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, là hai quyền mà nhà nước Việt Nam rất sợ nghe từ những nguồn phản biện. Nhà báo độc lập Nguyễn Hữu Vinh cũng khẳng định. Rồi lộ ra chỗ nào thì chỗ đó là tội phạm, đó là thực tế chứ không cần ai nói xấu đẹp gì cả. Bài báo tự vạch tội của họ ra như thế mà không thấy ngượng. Đây là hình ảnh chủ nghĩa Mark Lenin hiện quá lỗi thời và không còn quốc gia nào sử dụng nữa. Chủ nghĩa Mark Lenin người ta nói rằng trong bất cứ sự việc, tổ chức, bất cứ điều gì đều có những mâu thuẫn để làm động lực cho phát triển. Triệt tiêu mâu thuẫn trong nội bộ, phủ nhận chuyện có mâu thuẫn là đi ngược lại quy luật mà chủ nghĩa cộng sản đưa ra. Thứ hai là không được biết sự thật mới sinh ra chuyện dò gì, còn nếu minh bạch, rõ ràng, sau trước thì chẳng việc gì để cho dò gì hay đồn đại. Người ta nói sự thật lại bảo người ta chống phá, bảo là tung tin thất thiệt như là nhân sự đại hội sắp xếp xong vào bầu bán chỉ là hình thức. Đó là chuyện hẳn nhiên của Cộng sản cần gì phải nói ra. Bài báo đã bóc trần trước mặt nhân dân, trước mặt quần chúng một chế độ thiếu công khai, không minh bạch. Nếu nói công tác nhân sự cho đại hội đảng là chuyện cực kỳ hệ trọng, không ai có quyền chống phá hay xuyên tạc, thì đảng và nhà nước có dám nhìn nhận sai lầm về nhân sự đại hội đảng lần thứ 12 chưa? Là câu hỏi của bác sĩ quân y đã từ bỏ đảng tiến sĩ Đinh Đức Long. Ông nói, các cụ thường nôm na nói rằng có tật thì giật mình. Nếu thật sự trong sáng, thật sự công tâm, thật sự tốt thì việc gì phải sợ. Người dân người ta xì xào là đại hội đảng xưa nay đều thành công tốt đẹp cả. Thế thì bắt tội các ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng vào tội hình sự chứng tỏ Đại hội Đảng lần thứ 12 chọn nhầm cán bộ. Phạm tội từ trước Phạm tội như thế mà vẫn cho lên, vẫn cho vào vị trí cao rồi bắt đi tù. Biết nó mắc tội từ trước, sao không loại ra khỏi đảng đi? Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng đã bị khởi tố lần thứ tư cũng cùng với các tội danh tham nhũng. Có lửa thì mới có khói, ông Đinh Đức Long nhắc lại câu chuyện dân gian cho rằng quyền lực trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng quân đội, công an cũng do Đảng nắm và ông nêu lại trường hợp cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Đây là người đang thụ án và sắp phải ra tòa trong một vụ án khác. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng cùng với tướng Công an Lê Quý Vương và tướng quân đội Ngô Xuân Lịch vào ngày 28 tháng 9 vừa qua lại cùng có những phát biểu cho rằng thế lực thù địch, phản động đang gia tăng, chống phá, công khai và quyết liệt hơn. Độc giả Cường Nguyễn nhận xét như sau. Hòa bình gần nửa thế kỷ rồi mà cứ còn thế lực thù địch là sao? Ai thù, ai địch? Tại sao người ta lại thù và tại sao người ta lại địch? Các cụ ngày xưa dạy phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Phải hỏi mình xem mình đã làm gì để người ta thù địch, có thế mới tiến bộ được, bằng không thì vứt đi. Còn độc giả Christian thì nói, thôi nói thẳng ra là tuyên truyền, quản lý, thất bại rồi đổ lỗi cho người ta đi. Nếu họ thực sự minh bạch thì làm gì phải sợ thế lực thù địch cơ chứ. Còn bạn đọc Nguyễn Văn Hùng thì chia sẻ, thế lực thù địch nào, ở đâu, họ làm cái gì mà kêu là chống phá. Toàn là các đồng chí phá nhau để gắn ghép cho nhân dân. Không những đồng chí chống phá nhau mà còn phá hoại luôn cả quê hương giống nổi. Nhìn chung, những người dám nói lên sự thật thì sẽ trở thành thế lực thù địch ngay lập tức. Còn độc giả Hoàng Xuân Diệu thì chia sẻ, mấy ông áp bức người dân đến tận cùng rồi, người dân phản ứng lại thì chụp mũ cho họ là thế lực thù địch và tăng cường tấn công đối lập trước đại hội đảng. Một bài viết có nội dung chống diễn biến hòa bình đăng trên trang báo Biên phòng vào ngày 28 tháng 9 có đoạn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp tới, các thế lực phản động, cơ hội chính trị gần đây lại dở nhiều chiêu trò tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Thế lực thù địch là cụm từ thường được Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước và báo chí Việt Nam ám chỉ những, những người hay tổ chức bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam, dù là ôn hòa hay bạo động, bất kể là trong hay ngoài nước. Đây là hình ảnh thông tin về bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt cóc đưa về Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và bị chậm làm thủ tục dẫn độ do bà Thoa nhập cảnh vào Pháp từ hộ chiếu của nước khác Việt Nam. Tất cả đều do blogger người bốn gió đưa lên Facebook nhưng báo chí Việt Nam và cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng cũng phải đối đáp và phản bác. Luật sư Nguyễn Văn Đài, cựu tù nhân chính trị, từng đi tù hai lần vì những hoạt động phản kháng Đảng và Nhà nước Việt Nam, tự nhận mình là thế lực thù địch nếu chiếu theo định nghĩa của nhà cầm quyền. Luật sư Đài cho rằng phát biểu nêu trên của những người đứng đầu nhà nước nhằm đe dọa, răn đe những ai có ý định lên tiếng chỉ trích chính quyền, đặc biệt là trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang giáo diết chuẩn bị nhân sự cho khóa sau, cũng như đại hội đảng 13 sắp tới, luôn có nhiều đồn đoán về chuyện đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực của các lãnh đạo cấp cao. Các lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản, họ muốn tỏ ra cứng rắn đối với những người phản đối. Sự nổi dậy của người dân ngày càng nhiều hơn trên tất cả các lĩnh vực đời sống và xã hội. Điều đó cũng phản ánh một thực tế là chỉ thông qua thông tin của nhà nước Cộng sản thôi, bất kỳ một trang báo nào đều có những bất cập xã hội, từ tệ nạn đến tham nhũng nó xảy ra gần như triền miên từ cấp trung ương cho đến tận địa phương. Người dân Việt Nam đã chịu nhiều bất công rồi cho nên khi đọc những thông tin như vậy, rõ ràng là họ cảm thấy bất bình thường và tìm cách phản kháng lại, thì đó là chuyện đương nhiên. Bất bình nào đối với nhà cầm quyền Cộng sản thì họ cũng coi là một sự chống đối. Và khi nếu Đảng Cộng sản không muốn những thế lực đối lập, theo dệt hay vẽ lên những câu chuyện theo thuyết âm mưu, thì họ cần phải công khai minh bạch tất cả, chứ đừng đưa sức khỏe của các vị lãnh đạo vào danh sách bí mật của nhà nước nữa. Đây là hình ảnh bài báo của nhà nước đưa tin ông Nguyễn Đức Trung được giảm nhẹ hình phạt vì bị bệnh tâm thần, này đã bị xóa. Nhân dân cần phải biết sức khỏe của những vị lãnh đạo có khả năng để dẫn dắt hay không. Nếu họ công khai minh bạch thì làm gì có chuyện theo dệt nên những câu chuyện như vậy. Còn nhà hoạt động Nguyễn Tân Thắng từ Hà Nội cho rằng Đại hội Đảng lần này chính quyền Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn thất bại về kinh tế và chính trị nên tìm cách đổ lỗi cho một thế lực mơ hồ. Các lãnh đạo cấp cao lo lắng cho sự tồn vong của chế độ là chuyện đương nhiên. Chuyện đấy đã từng diễn ra trong rất nhiều kỳ đại hội đảng, cho nên tôi cũng không ngạc nhiên lắm về bình luận của họ. Có thể do kỳ đại hội lần này có những khó khăn, thách thức từ những biến động về chính trị và kinh tế thế giới, cũng như dịch viêm phổi Vũ Hán đã tạo ra khó khăn rất lớn cho Việt Nam. Thế thì lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh phải trèo trống vốn đã rất khó khăn, bây giờ lại càng khó khăn hơn nữa, thì cường độ và tần suất phát biểu như vậy sẽ là ngày càng nhiều hơn. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là có thế lực thù địch nào đủ sức lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng hiện tại chưa có một cá nhân hay tổ chức đối lập nào có đủ khả năng lật đổ được Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nói, xét về mặt năng lực thì hoàn toàn chưa đủ khả năng tại thời điểm này, nhưng ngày nay